Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Thì đây chính là giao diện trang chủ của GetResponse. Thì uh, giao diện mặc định là tiếng Anh. Bạn nào tiếng Anh chưa tốt ấy mà muốn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt ấy thì bạn quan sát góc uh, phải dưới cùng này Ở đây có mục uh, à, English bạn bấm chọn cho mình nha. Rồi lúc này sẽ ra một giao diện như này. Ở đây sẽ có rất nhiều các ngôn ngữ bạn có thể lựa chọn nha như tiếng Anh châu Âu này, rồi ừ, tiếng Anh Anh cũng như là tiếng Anh à, Mỹ hay là tiếng Việt nha. Rồi đây mình muốn chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt thì mình sẽ nhấn chọn vào tiếng Việt này. Ok, như vậy là mình đã chuyển giao diện à, trang chủ của GetResponse à, sang ngữ tiếng Việt nha. Đầu tiên nhất thì bạn sẽ này quan sát cho mình góc bên trái này. Thì ở đây sẽ có mục công cụ liên lạc cũng như là tiếp thị qua email rồi báo cáo này. Thì đầu tiên nhất ở mục công cụ nha. Ở đây sẽ bao gồm rất nhiều các công cụ cũng như chức năng của GetResponse như liên lạc này, rồi ờ, tiếp thị qua email tức là chúng ta sẽ làm tạo bản tin newsletter sau đó gửi email hàng loạt đến danh sách email khách hàng của chúng ta kế tiếp là chúng ta có thể ờ, tạo thư trả lời tự động này hay là tạo website builder rồi ờ, tạo landing page tức là trang đích đấy hay là biểu mẫu và cửa sổ pop up này kế nữa là chúng ta có thể phân tích báo cáo đo lường để tối ưu cho việc email marketing của chúng ta nha rồi ngoài ra là công cụ thương mại điện tử này hay là tự động hóa này kế tiếp là chúng ta có thể tổ chức hội thảo trên website nha hay là phễu chuyển đổi này quảng cáo có trả tiền này chat này rồi ờ, thông báo đẩy RSS trên website của chúng ta này kế nữa là tập tin và hình ảnh cũng như là tích hợp ờ, API rồi ờ, webhook nha Ok kế tiếp là ba mục liên lạc tiếp thị qua email cũng như là báo cáo này thì đây đều những mục chính những mục quan trọng nhất ở trên get response nha rồi ngoài ra ở đây chúng ta có thể tạo bản tin này tương tự như tiếp thị qua email tức là chúng ta sẽ là tạo lead leader ấy rồi kế tiếp nữa chúng ta có thể tạo biểu mẫu này hay là tạo landing page tức là trang đích rồi ngoài ra chúng ta thêm liên lạc địa chỉ mail này hay là tạo thư trả lời tự động nha Ok đây là tạo bản tin tương tự như ờ, tạo bản tin đây thôi rồi ngoài ra bạn có thể à, khám phá tìm hiểu thêm về get response ở đây nha kế tiếp bạn à, quan sát góc phải trên cùng này bạn bấm biểu tượng hình người này cho mình này thì đây sẽ có mục à, quản lý tài khoản của nhà thanh toán này nhóm này rồi ờ, ứng dụng di động tức là chúng ta có thể tải app về sử dụng trên điện thoại của chúng ta nha hay là giới thiệu bạn bè rồi chương trình liên kết này Đầu tiên nhất ở mục ờ, quản lý tài khoản thì sao? Thì ở đây sẽ có chi tiết tài khoản nha, là họ tên của bạn, cũng nhà địa chỉ email bạn đăng ký tài khoản này. Rồi ngoài ra bạn có thể ờ, thay đổi mật khẩu nha. Đó, điền mật khẩu hiện tại rồi mật khẩu mới, cũng nhà xác nhận lại mật khẩu mới một lần nữa. Sau đó nhấn vào thay đổi mật khẩu để tiến hành ờ, thay đổi mật khẩu nha. Ngoài ra bạn có thể thêm địa chỉ email này, nhấn vào thêm email này, sau đó thêm một địa chỉ email mà bạn quản lý nha. Rồi miền trang đích này, bạn có thể thêm tên miền tùy chỉnh theo ý của bạn này rồi biểu tượng uh, get response này hay là văn bản được uh, định nghĩa trước này lịch sử đăng nhập này rồi uh, consent field này và cùng là xác thực ai yếu tố để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của chúng ta nha ngoài ra đây sẽ có mục thông báo này hình cái chuông này thì uh, sẽ lên tất cả những thông báo của get response cho bạn nha ok mình sẽ quay trở lại mục trang chủ này Ngoài ra đây có nút uh, nâng cấp ngay này để chúng ta có thể uh, nâng cấp lên tài khoản cao cấp của GetExport nha. Bạn có thể uh, nhấn chọn vào để tìm thêm nha. Ok thì đây sẽ có bốn gói khác nhau nha. Là gói email marketing này, cũng như gói marketing automation, rồi gói e-commerce marketing và cuối cùng là gói cao nhất là gói max nha. Và ngoài ra ở đây sẽ có ba mức uh, thanh toán bạn có thể chọn nha. Là bạn thanh toán một tháng này, hoặc là thanh toán một năm, cũng như là thanh toán 2 năm này. Tất nhiên là khi bạn thanh toán càng lâu thì bạn sẽ nhận được ưu đãi càng lớn nha. Như đây nếu bạn thanh toán một năm thì sẽ tiết kiệm 18% này, cũng như là bạn thanh toán 2 năm thì à, sẽ tiết kiệm 30% nha. Ngoài ra bên dưới sẽ có các à, thông tin cũng như chức năng của từng gói này. Đó bạn có thể tìm thêm nha. Rồi à, so sánh các gói này. Ok. Rồi mình sẽ quay trở lại mục trang chủ nha. Rồi thì ok, đó là những mục cơ bản của GetResponse. Thì ở trong những video tiếp theo ấy, mình sẽ chia sẻ hướng dẫn chi tiết cho bạn tất cả những mục ở đây nha. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn nào trong quá trình à, làm quen với giao diện đăng nhập của Getresponse ấy, thì nhớ để lại comment bình luận xuống phía bên dưới video. Hoa Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Thì ok, như vậy là Hoàng Xe đã chia sẻ cũng như là hướng dẫn cho bạn cách chúng ta làm quen với giao diện đăng nhập tài khoản của GetResponse thì ở trong video tiếp theo ấy, thì Hoa Xe sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn các chúng ta tạo danh bạ cũng như thêm liên lạc ở trên GetResponse như thế nào nha. Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoa Xe.